ôi chứa trang tình quê trong tiếng ca câu hò xa cách nơi phương trời lòng em dần yêu thương vẫn luôn ước mơ hoài về tìm nụ cười ước trên danh môi trên dòng sông dài suối miệng còn sắc son thủy chung nhắc ai có đi nơi nào đừng quên rằng quê hương chơi